người yêu hứa yêu em là lần đón đón bay thêm sắc màu trong đêm gió lay như bàn tay nhẹ nhàng anh vẽ được dày mộng đang vỡ với nụ cười lòng anh ngất ngang đang theo đuổi ước mơ thật xa và anh biết không thể khiến em dừng lại hãy để anh cứ sau mãi mãi bên em thắp hướng đêm dần nên công Thank you.